Ok, hai và xin chào bạn đã quay lại với clip tiếp theo của tôi Các bạn thì hôm nay gọi là trời không khí nó vừa mưa vừa ẩm ẩm mà vừa là lạnh nữa bạn Và chúng tôi sẽ quyết định là làm món là thịt nướng ngói siêu cay nha bạn Ăn cảm giác mà trời mưa mà ăn được miếng thịt nóng nóng nướng vô ăn nó sướng đó bạn ơi <laughs> Hello anh em, thì giờ chúng tôi đang đi, đi mua thịt anh em Ok bạn ạ, ok bạn ơi thì tụi mình đã tìm được một miếng ngói thích hợp để mà có thể nướng các bạn ơi Đây, Thị Tính đang tiến hành à, nướng nha Ủa lộn kỳ miếng ngói bạn Miếng ngói này nói chung là vừa đủ để tụi mình nó ờ, nướng thịt bạn Thì à, trời vừa mới mưa xong các bạn Nói chung là không khí rất là mát mẻ thì ăn thịt đúng là bá cháy rồi bạn ơi Giờ dạ, thì à, tụi mình cho Thiện Tính chùi đi rồi tụi mình sẽ phơi khô Đốt biết nào Tụi mình sẽ đi ướp thịt ok Đấy. Dạ. bạn ơi thì thịt thì tụi mình sẽ tiến hành bóp muối và nặng chanh để có thể uh, à, khử trùng diệt khuẩn cho bạn giao cho hai thanh niên đầu bếp này rồi nhớ làm nha tối chiều tối khắc lương <laughs> ok bạn giờ mình sẽ giao cho Mr Tấn để mà thét thịt mỏng để có thể nướng trên miếng ngói nha bạn chúng ta sẽ làm uh, nướng ngói siêu cay bạn đây hôm nay là có bốn tụi mình thôi mình và tính và thành và tuấn các bạn thì mình có chuẩn bị thêm à, một ít cải xanh để mà có thể trang trí nè ở đây mình có chuẩn bị thêm hai hũ sa tới nữa để ướp siêu cay các bạn ok bạn giờ mình sẽ ok bạn giờ mình sẽ tiến hành làm nước chấm các bạn bỏ nhựa ớt gì nó mới cay nó mới sướng bạn ơi ai da ăn cái này chắc chết quá thiện tinh ơi không chết ừ. đâu không chết đâu không chết đâu hả trời ơi nhìn chết các bạn ừ, hiếp hà ok bạn giờ mình sẽ bỏ sa dạ. tế vô nha bạn hại hủ trời ơi chuyến này là siêu cay luôn mấy bạn ơi okay. có hai đầu bếp à, đây là tấn tiền tỷ à, túng tiền tệ và tính tiền tỷ hai anh em nhà chữ t nhưng mà hai anh em này sẽ ướp với tôi nha bạn cầm đắt đó mướn về được hai đầu bếp bên canada về nè rồi ok ướp đi ok bạn ơi giờ chúng ta sẽ tiến hành ăn hạnh với bạn Đấy. nè uhm. Ừ. Ừ, trời ơi rồi rồi hết hết chỉ nổi rồi ừ. rồi chiếc này cho sáu trái hạnh vô luôn này chấm nước luôn cái này là chấm nước chứ không phải là chấm chấm vậy quay bạn coi ok bạn thì giờ mình sẽ trải miếng cao su ra để có thể ngồi nha bạn bề màu xanh bề màu xanh ok bạn ơi tụi mình đang dọn ra rồi đây rồi. ok bạn thì giờ mình đã chuẩn bị hết được nguyên liệu bạn ơi đây là chén nước chấm nè tụi mình vừa pha ở đây là thịt ở đây là gao và đây là cái dĩa để rồi giờ đây là có chuẩn bị thêm hai chai nước nữa chai rồi. Ờ, một chai nước ok bạn à, tụi mình sẽ bắt đầu tiến hành nướng thịt nha bạn ok giờ tụi mình sẽ tiến hành nướng ở đây là miếng gạch ngói ở đây là miếng gạch gói nha bạn đây đây là củi tụi mình đã chuẩn bị đây là hai miếng gạch để mình có thể để miếng gạch ngói lên tụi mình sẽ nướng bề này nha các bạn ok giờ tụi mình sẽ bắt đầu nhóm lửa nha các bạn ok có lò nó mới dễ đốt vô đốt vô ok bạn giờ mình đã có lửa rồi nha bạn ok bạn giờ tụi mình sẽ tiến hành để cái miếng ngói lên nha bạn đó lại sửa sửa miếng ngói lại xạo quá trời nóng đợi này nóng luôn tình hình là lửa nó nóng quá là cái miếng này nó bị nứt ra nha bạn ngói mình bị nứt đang mình đang tranh thủ để cho nóng thêm xíu nữa mình sẽ chiết dầu lên đây rồi quét dầu lên rồi sau đó tụi mình sẽ để thịt lên nha bạn mình sẽ quét dầu lên nha bạn Đấy. giờ mình sẽ quét dầu lên nha các bạn để cho nó có thể uh, cháy được cái uh, cho trên đây nó có độ để mình có thể nướng được uh, cái miếng gạch ủa miếng thịt đây các bạn có thể thấy nó đang sôi phải không ok bạn giờ tụi mình sẽ tiến hành để thịt lên nha các bạn giờ nó đang sôi quá trời các bạn tao nói nướng gì nè gia lại kêu nướng tàu lao lao kia tụi mình đã gấp thịt để lên nè các bạn đây thấy nó đang sôi các bạn các bạn có thể nghe được tiếng sôi luôn á đang chín đang sôi Phật ở trên kia cao quá Mãi mãi không đổ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai Tiếng mõ vang lên phú vàng Chùa này không thấy bóng nàng Bồ đề chẳng muốn nở hoa Dòng kinh còn lưu bàn chữ Đi ngàn cù lên mấy thu Hồng trần hôm nay xa quá Ai ô không thể giải bày Hỏi người ra đi vì đâu Chắc chắn không thể quay. Trời nhìn thấy đã lắm các bạn ơi Giờ bạn nhìn là thịt nó xèo xèo nè Ôi nhìn đã lắm này này miếng này này Đấy Ôi Đây các bạn Thấy mấy miếng nào hấp dẫn không Hấp dẫn quá Đang quay cái ngoài trời đổ mưa rồi mấy bạn ơi ok bạn thì à, miếng thịt của mình nó là nó chín rồi bạn nhưng mà mới chín một số à còn bên đây nè nó còn khá là nhiều mà ngoài trời đang mưa rất to luôn các bạn ơi giờ mình sẽ review trước miếng ha ờ. thấy không thấy thấy được miếng thịt đâu anh uh, camera thấy rồi thấy rồi ok giờ mình sẽ gói với gào mời các bạn nha ok để áp nước chấm các bạn hấp dẫn hấp dẫn ok <laughs> gì vậy hỏi bạn nha thấy sao uh, thấy sao bạn nước chấm nó cực kỳ ngon các bạn tao làm mà <laughs> thật ra là mấy miếng mà mình nướng được rồi á nó chín vừa tới bạn nó không bị là khét các bạn nhìn đi nó bị nó nó tươi như thịt bò mình à, thịt bò mình nướng vậy á chứ gọi là nó không bị khét nướng ngói được cái là rất là đã như vậy luôn các bạn ơi ừ. mời bạn miếng nữa nha ăn cái này mình phải kèm rau bạn kèm rau ra thấy trong một hồ tao bị thích xuống người ai thường chạy chồng lấy thì mấy dao nó, xả nó mày rồi lấy thiệt luôn hả chơi đủ mấy chạy chồng lấy thiệt luôn trời ấy lồn thật đưa mày, mẹ ăn hoài để mẹ mẹ ăn cái hết luôn đi ngon ngon ngon anh em giờ tới uh, ờ, tính mới tính tính gì biểu nha anh em làm là có tính với tính công gì nhất đúng rồi đây hãy biết ơn ờ, gọi gọi đèn cho anh em ơi gọi đèn vô ekip ơi hãy giờ là nhà cúp điện mà ngoài trời mưa rất là lớn các bạn ơi mời mời anh em miếng ơi mời anh em nha chị chấm rồi quay chén chấm nhận trời à ơi chị đi chấm hải hồn chưa tôi cảm giác sao cảm giác sao thịt thịt nó vừa vừa ướp vừa không phải làm cho miếng ấm mặn quá <laughs> nói chung là thịt vừa ca anh em có thêm rau sống là rất là ngon luôn đây thịt đây nè còn bên đây thì nó gọi là còn còn nhiều lắm tụi mình chưa nướng được hết mà ở ngoài trời đã mưa rồi ok bạn ơi thì trời mưa quá trời ngoài đây nè tụi đã banh luôn bạn ơi mình phải chùm cao su ra đây để làm một cái chạy để nướng ra bạn hồi nãy mới trong nhà review được mấy miếng là tụi mình thấy còn sống quá cho nên tụi mình đã dời ra ngoài đây rồi thôi giờ tụi mình tiếp tục nướng bạn ơi lần này hết nướng ngói rồi tụi mình hết than rồi các bạn chờ đành phải nướng bằng à, <laughs> gì giờ tụi mình phải quét dầu lên các bạn ơi giờ là cái à, cái à, cái miếng mà <laughs> giờ tụi mình phải nướng được rồi bạn ơi ở ờ, trên kia cao quá mãi mãi không đổ tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề trắng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu bàn chữ đi ngàn cù lên mấy thu hồng trần hồn này xa quá ai ô không thể giải bày hỏi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng hồng trả lại người áo cà sa ok bạn thì nãy là trời mưa trong mình review trong tối quá có lẽ là mấy bạn sẽ không thấy đâu giờ tụi mình quyết định về ra ngoài sân nướng được miếng review nha bạn <laughs> đây bạn mời bạn nha nãy là ở trong ngoài không được nó khá là chật chội luôn giờ đen nó đen nữa nó gọi là bị lội vô lấy đấy giờ mình sẽ review nha bạn nóng nó nó nóng bạn ơi ok bạn giờ thì mình mời bạn nha bạn nãy là ở trong ngoài không thấy rõ vậy mới chấm à khỏi bạn nha ôi đá tao được rồi tôi cắm mấy hạt mời bạn nha cắm miếng ngắm à ok nếu các bạn thích clip này nướng thịt bằng ngói của tôi mà nó bị <laughs> hơi bị fail chút thì các bạn đừng quên để lại cho tôi một like một share và một subscribe kênh và nhớ để bình luận các bạn có thích không nhé bây giờ thì à, bye bye hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau Phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ tới nàng bàn dòng tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chưa